ngày hôm nay thì không chiến thắng được ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em và dàn đề ngày hôm qua tôi bắt cho anh em trên diễn đàn công khai chúng ta hãy nhìn lại xem là nó có ăn mừng dàn đề ngày hôm qua không anh em nhé rất chi là buồn phải không ạ ngày hôm nay thì chúng ta không chiến thắng được ở trên diễn đàn công khai nhưng trong khi đấy thì ở trong diễn đàn cầu kín thì rất nhiều người được ăn anh em ạ. Đấy, dàn đề. Ngày hôm qua tôi bắt cho anh em. Suýt soát phải không ạ? Đấy. Và nhưng trong khi đấy thì ở trong diễn đàn cầu kín thì ngày hôm nay tôi đã bắt cho anh em con 11 và con 20 phải không ạ?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 Vâng, vào ngày 14 tháng 12, 2 ghép số 3 ngày sau sẽ nổ về con 23, 32 anh em nhé. Rất chi là đẹp phải không ạ? Và trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em ạ. Những ai muốn đánh to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối phải không ạ? Và ngày hôm sau, 32 được nổ về cho ông ta một nháy rực rỡ tưng bừng phải không anh em?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 Độc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai. 4 ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 44 kép anh em nhé. Độc thủ lô tôi sẽ chốt cho anh em con 44 kép để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. 44 44 anh em ạ. À. Cầu kèo chạy là rất chi là đẹp anh em nhé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 đây ngày 12 tháng 12 năm 2021 đây tôi sẽ lấy giải nhì chấm 1 tôi bắt con 1 này xin lỗi tôi bắt con 8 này anh em nhé đấy kết hợp với giải 5.6 5.6 thì tôi sẽ đi bắt con 1 này đây rất đẹp anh em ạ 8 gấp cho 1 ngày sau sẽ nổ về con 81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 <clears throat> Cầu kèo chạy là có thật 100% phải không anh em? Và ngày hôm sau 67 được nổ về cho ông ta một nháy phải không anh em? Rất đẹp. Cầu ngày hôm nay chạy rất chi là đẹp anh em nhé. Tương tự như vậy thì ngày 16 tháng 12 tôi sẽ đi bắt xong thủ lô. hai kép số 5 ngày sau sẽ nổ về con 2552. Xong tủ thủ lô tôi sẽ chốt cho anh em ngày mai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 5 4 5 bốn sáu bốn hai một hai sáu năm sáu và con tám anh em nhé